kính lại Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật Mô Phật Hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp Mà cũng là ngày 23 tháng 10 Trước khi đi vào bài giảng Tôi cũng xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta Cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh Đều chống dạng sanh cực lạc và thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà thì à, tôi có giới thiệu nữa thì mỗi hai tháng có khóa tu đây thì tôi có xuống đối hoãn hai lần thì có một số đã biết mặt tôi và đã nghe qua bài giảng thì chúng ta đi thẳng vào bài giảng thôi thì phật tử biết thời này là thời mặt pháp tôi khỏi nói nữa thì chúng ta thấy cuộc sống càng ngày còn xuống dốc vật chất thì lên ngút đầu mà tinh thần thì xuống xa, xa đỏ một cách đáng sợ đáng lo lắng chúng ta thấy cuộc đời thì quý vị chắc rành hơn tôi vì tôi ở trong <laughs> ở trong cái tháp nhà, tôi ít tiếp xúc với bên ngoài thì tôi ít có biết nhưng mà nghe qua cái báo văn hóa Phật giáo đó tôi thì có coi báo đó ờ, thì có những cái tin rất là ghê rợn tin giết người đó vô đạo đức thì chúng ta biết cuộc đời bây giờ nó khó khăn mà chẳng những khó khăn như vậy mà ngoại đạo nổi lên rất nhiều ngoại đạo đây không phải là xấu là ngoài con đường giải thoát thì chúng ta thấy đạo Phật hồi thời Thái tử Siddhartha đã sao có 62 tôn giáo ngoại đạo rồi tức là đưa lên các cõi trời thôi mà cõi trời thì hướng hết phước thì phải luân hồi sinh tử nữa thành ra Thái tử Siddhartha sau khi qua học tất cả các tôn giáo thì trong đó có hai ông thầy hay nhất đó là Alala và Đức Lầu Tam Phất mà ông dạy vô sử xứ thì nó giống hệt như A La Hán dòng ông dạy phi phi tưởng xứ thì giống hệt như Như Lai thì hai ông này cao ngạo tự cao thì thấy tử tưởng thiệt sau khi đi học xong mà thấy cái chỗ hớ tức là cái chỗ nhái dỗm ngài mới giảng cho ông thầy nghe cuối cùng hai người ta phục nhưng mà hỏi ngài con đường tu của a la hán và như lai thế nào ngài cũng không biết ngài chỉ thấy cái chỗ sai lầm thôi rồi nói giờ ngài đi tìm hết ấn độ cũng không có ai hơn tụi tôi hết á thì thái tử nói đúng tôi đã đi tất cả tôn giáo sáu hai tôn giáo tôi đều có tu học hết thì không có tôn giáo nào đúng đắn hết nghĩa là đưa ngoại đạo là đưa tới con đường người trời thôi chỉ có đạo phật mới đưa tới giải thoát mà người trời đã giải thoát khác nhau như thế nào thì chúng ta thấy thời buổi này quý vị còn không phân biệt được cả tới những người xuất gia những tỳ kheo hòa thượng cũng nhận không được tức là tư tưởng và bát nhã giữa nhất niệm và vô niệm thì có đó khó khăn vô cùng nhất niệm thì dễ thôi nhất niệm là tu từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền rồi qua tứ công tức là thăng qua tư tưởng lên từ địa ngục lên ngạ quỷ xuất sanh Atula rồi lên tới cõi trời người, cõi trời dục giới, rồi trời sắc giới, rồi trời vô sắc. Rồi qua tới vô sắc là phi phi tưởng là cao nhất, tương tự như lai. Thì Ngài thấy sai hết á. Ngài cuối cùng Ngài nói bây giờ mình phải đi tìm mình. Ta trở về với ta thôi. Thấy không? Thì Ngài mới xếp chân ngồi lại kiết già công phu. Đạo có khi ở tại lòng ta tức là tại cái xác thân không đầy hai thước này thì cái quả như lai a la hán nằm trong đó ngoài ngoại đạo nó bỏ xác thân này nó đi kiếm ở ngoài đời đó. nhất là thế giới bây giờ thần thông rất là nhiều cũng như vô ờ, thượng hải ờ, vô <laughs> trí hải vô thượng sư gì đó rồi bây giờ tới ông lương minh đáng gì đó à quang thì cũng rơi rớt hết rồi bây giờ tới cái vụ ở châu đốc nữa thì bây giờ ngoại đạo nó thuyết pháp một cái là bốn năm ngàn người nghe mà không tưởng thuyết pháp không mà cái hấp dẫn nhất đó là có thần thông có hào quang rồi quý vị tưởng hào quang là đạo quả đạo quả không phải hào quả đâu rồi quý vị tưởng đâu xá lợi là mấy người đắc quả cũng chưa hẳn đâu xá lợi nó có nhiều thứ xá lợi xá lợi của người trời khác của ngoại đạo khác của phật khác khác nhau về cái hột lớn nhỏ với cái màu thường thường ít có ai màu vàng màu vàng mới là của phật thành ra bây giờ nó vàng thao lẫn lộn chúng ta không biết làm sao và tôi phải đi nói cho người ta biết bây giờ nó nói sài gòn ở bến tre ở nhất là châu đốc đang rần rộ là năm ờ, tới là 2012 21 tháng 12 đó là tận thế <laughs> bây giờ chúng ta cứ sợ vô trong tỉnh xá tôi thọ giới cái đóng rồi ấy giờ con thọ giới con khỏi chết ông sư tôi nói <laughs> bây giờ khỏi chết rồi giờ ta chết hết thì mấy cô sống với ai rồi thí dụ đi là không tận thế rồi mấy cô chết không cũng phải chết rồi tận thế thì cũng chết cái chết sống không thành vấn đề đối với đạo Phật mà chúng ta rất sợ cái chết ôi ùn ùn năm 2000 có gì do tự giới cải đóng rồi 2000 rồi đâu có tận thế mà hai ngàn sở dĩ không tận thế là tại sao quý vị biết không đúng là hai ngàn tận thế đó mà tận thế hay không là do quý vị do mỗi cá nhân của chúng ta chứ không phải do cái hoàn cảnh bên ngoài bảo đảm quý vị bây giờ thế giới quả địa cầu này 6 tỷ mà chịu tu hết ăn chay thọ giới bảo đảm là không có vấn đề tận thế có tôi chịu xuống địa ngục còn bây giờ muốn cho cái tận thế sớm hơn ngày 21 tháng 12 nữa Thì cứ làm ác đi Quý vị phải nhớ là Cái nhân quả là do con người tạo ra Mà chuyển nhân quả, chuyển nghiệp cũng do chính con người Tam giới di tâm mà dạng pháp di thức Thì quả địa cầu này tiêu diệt hay không là do quý vị Bây giờ chúng ta thấy khí hậu nóng Biết bao nhiêu người chết là do ai cũng do con người mình tạo ra rồi mình hưởng lấy rồi mình lên trời tụi quý vị ngồi với tôi ở đây có hay không thật hay không nếu quý vị nói có thật là sai còn nếu không có không thật là trật mình phải hiểu đạo phật cái chỗ đó à, thành ra không thể kết luận gì như vậy thì hỏi gì chứ cái châu đốc mà 21 tháng 12 có không sư tôi nói nếu có là sai mà không có là trật nó nằm ở trong tay quý vị á mà trong tay của cái cộng nghiệp à chứ không phải có việc nghiệp quý vị muốn cải sửa rồi quý vị có địch lực phải mạnh cải sửa cả cái cộng nghiệp quý vị làm nổi không còn nếu cộng nghiệp chịu cải sửa thì không bao giờ có tai nạn gì hết tất cả tai nạn đều do con người tam giới di tâm mà dạng pháp di thức do cái thức biến của quý vị thôi chứ không có mà tai nạn mà nói động đất rồi sống thần rồi này kia cái vụ đó không có nhưng mà nó không có là trật mà nếu nó có là sai sống thần là do ai cũng do quý vị bão tố lũ lụt là do ai cũng do quý vị thành ra mỗi vị thánh nhân người ta thoát khỏi cái đó hết người ta không có dính mắc vào đó thì đó là đạo phật mà làm sao không dính mắc chúng ta nói dùng cái chữ dính mắt tức là ghiền đó nghiện ngập trong cuộc sống này quý vị có không ghiền không ghiền đủ thứ kêu là thích đủ thứ à, thích không thích cà phê thích trà thích rượu thích đàn bà à, rồi lại là thích cờ bạc à, dính mắt cái gì thì chúng ta luân hồi vào cảnh giới đó quý vị nhớ mấy người cờ bạc đó quý vị đến nhà kiếm có đi đâu họ <laughs> vô sông bài tại vì họ ghiền cái sòng bài họ đi vào đó còn những người nhậu mà đến nhà không có đi vô đâu Thì vô quán nhậu Như vậy quý vị chết rồi quý vị cờ bạc quý vị sanh đâu Thì sanh vô nhà cờ bạc Đồng thinh thì tương ứng, đồng khí tương cầu Tôi là nhờ duy thức thành ra tôi không có sợ Cái gì nói ra sấm giảng này kia tôi nói không cái đó không, tôi không có bác Và tôi không có chấp nhận Thành ra tôi hỏi vị sư gì có địa đàng không có địa ngục không tôi nói nếu có địa tạng địa ngục là sai mà nó không có địa tạng địa ngục là trật hiểu đạo phật mà phải hiểu chỗ đó địa tạng địa ngục là do mình nếu mà tôi không làm ác thì hiện tại tôi có địa ngục không mà nếu bây giờ tôi không làm ác là làm sao chết tôi xuống địa ngục được địa ngục là ai tạo quý vị biết không chính vì tạo ra nếu quý vị là cõi trời Quý vị tu giữ giới vậy Mà quý vị xuống địa ngục tôi xin xuống địa ngục trước Còn quý vị làm ác nhậu nhẹt cờ bạc giết người đi Thì địa ngục ngay bây giờ Công an nó nhốt quý vị đó là địa ngục Ở Trần gian Rồi chết rồi theo cái nghiệp Quý vị nhớ lại cái ác của mình đó Thì nó hành hình quý vị Ở ngoài bên khoa học thì kêu là lương tâm cắn Thì quý vị tạo ra cái cảnh địa ngục Quý vị chui vào đó Quý vị phải hiểu duy thức cho rành Để rồi quý vị tu cho chính đáng Đừng sợ ai hết Ông Phật bây giờ cũng không đáng sợ Mà sợ ai quý vị biết không Sợ ai Sợ ai ờ, Sợ mình thôi Địa ngục là đây Niết bàn cũng là đây Mà thiên đường cũng là đây Tôi nói sai là tôi xuống địa ngục Thành đâu quý vị nắm ở trong tay cái đạo quả của mình mà cứ chạy đông chạy tây chạy bên ngoài tìm kiếm mà chính mình là không tìm kiếm cứ lại Phật Thích Ca Phật A Di Đà cầu A Di Đà tiếp dẫn mình về khỏi Phật tôi nói gì không phải là tôi bác tịnh độ nhưng mà tôi chuyển dương tịnh độ cho rõ ràng vậy là pháp môn tịnh độ Phật A Di Đà quan Thế Âm có không cũng vậy có là sai không có là trật bởi vì tại sao có người cầu dẫn sanh lợi dẫn sanh mà có người cầu giảng sanh không giảng sanh quý vị biết tại sao không giảng sanh là không là do mình chứ đâu phải do gì đã nếu quý vị tha thiết cầu Phật A Di phần trăm thì ai Di Đà phải tiếp dẫn thôi không bao giờ bỏ được còn quý vị cầu bằng cái miệng mà cái tâm quý vị nghĩ nhà cửa mà ai Di Đà tiếp dẫn tôi chịu thua thành ra nắm cái chỗ đó là chúng ta mới là sáng tỏ pháp môn tịnh độ thành đó có người không hỏi cứ hỏi tôi hoài bạch sư vậy chứ niệm phật cần lần chuỗi không sư có người nói hỏi lần chuỗi đó thì mới dễ giảng sanh không lần chuỗi không giảng sanh một ngày con lần mấy chục sâu chuỗi giảng sanh không sư tôi nói nữa một ngàn lần cũng không giảng sanh nữa mà niệm năm mười lần cũng giảng sanh nữa niệm phật là niệm gì mấy ông bà biết không niệm cái gì lấy cái gì niệm phật ờ, cứ nói lấy cái miệng cái miệng niệm phật không tôi vì vậy mà tôi khổ tâm tôi phải vô cái vùng sâu vùng xa mấy ông già bà cả tôi hỏi bây giờ không có miệng bà niệm được không có miệng làm sao niệm phật chứ họ <laughs> cứ nghĩ như vậy thôi mà nghĩ như vậy là chết niệm tía lia khích khình khinh mà nếu cái tâm nghĩ tùm lum thì giả sanh không đâu có võ sanh thành đâu quý vị từ cái lầm này cái lầm khác thành ra tôi phải cực khổ tôi bệnh dữ lắm á nhưng mà tôi cũng ráng đến để thầy nói bữa nay đông lắm mà mấy người rất là tha thiết về pháp môn tịnh độ rồi bây giờ đang ở, ở Sài Gòn Bến Tre gì đó thuyết pháp tới bốn năm ngàn người nghe mà người thuyết pháp có hào quang nữa tôi nói chết chết chết cái điều này là tịnh độ văn hết hào quang thua gì Bây giờ Phật có hào quang thì chắc nhiên Hào quang của Phật có quan trọng không? Thưa hào quang của ai mới quan trọng? Hào quang của mình Phải vậy không? Thành ra tôi mà cái vụ xá lợi thì tôi rất là Không phải nó không có mà không phải chấp nhận Tôi đi mấy cái chùa đó nơi sư vô lễ Con đem xá lợi của Phật Ấn Độ gửi cho con Tôi nói tôi không cần coi Xá lợi đó đâu có quan trọng Nói sư mà Pháp Sư nói gì kỳ vậy Xá lợi của Phật mà không quan trọng gì có ai mới quan trọng Tôi nói chứ Thầy Hòa Thượng biết có ai quan trọng không Của Hòa Thượng mới quan trọng đó. Quan trọng đối với Hòa Thượng thôi nha Còn của con là quan trọng đối với con Cái gì phải biết chỗ đó Bây giờ lại xá lợi của Phật 100 ngàn lại đội tới xói cái đầu Chẳng sanh không Chẳng sanh Lại cái tâm của mình mà cái tâm là cái gì mới được chứ à, nói về đó là những người có thì quý vị phải gặp tôi ít nhất bảy tám chục lần rồi mới hiểu được cái chân tâm nói vậy cái chân tâm không phải dễ hiểu đâu tôi bốn mấy năm trời bây giờ tôi mới tạm hiểu nó tôi nói tạm thôi đó ra tôi như vậy đó gọi là chánh tính đấy có cái niềm tin vững chắc về con người mình tất cả chuyện luân hồi sinh tử đều là nơi đây mà thấy được cái chân tâm mà chân tâm là gì vị thấy là cả mấy vấn đề mà khi tôi giảng rồi quý vị có thể nghe tôi năm mười lần quý vị hiểu được còn quý vị thực hành đó là mười kiếp bây giờ cũng chưa chưa có sống được cái chân tâm tôi bây giờ đó là tôi cũng chưa sống được chân tâm nhưng mà tôi biết nó là mấy chục năm nay rồi mà không thể sống được với nó tại sao quý vị biết không tại sao mà mình khó sống với chân tâm mình khổ là do cái gì quý vị biết không khổ là do tập mà tập đó thì giải thích tập là cái gì quý vị biết không tập là nghiện ngập là ghiền là dính mắt mà trong cuộc sống này quý vị có dính mắt không dính mắt đủ thứ mà tước hết cái dính mắt quý vị thì quý vị lại sợ sợ cái không dính mắt là cái chân không cái không của bát nhã của đạo phật rất là khó sợ ngoài tây phương nó rất là sợ cái không đó nó tưởng không đó là hư không không là không ngơ không là ngoan không không là không có gì hết rồi không có gì hết rồi làm sao sắc thân thì cũng không có luôn mà chính khi nào trở về cái không đó thì nó tràn lan ở vô lượng chính cái không này sanh ra tất cả chúng sanh dạng pháp và các môn bây giờ làm sao nhận nó đặt cái chữ làm sao là kẹt nữa <laughs> nó đạo phật nó có cho nó làm sao để quý vị tìm pháp môn mà cái gì không có mục đích làm sao có pháp môn mà đạo Phật tu là để làm cái gì tu là để không làm gì hết mới tu còn còn làm là không phải đạo Phật thành ra quý vị thấy nó vô lý cái bác nhã nó làm cái rất là vô lý mà chính cái vô lý là cái hữu lý nhất <laughs> vì tưởng hôm nay chắc tôi cùng Đàn, tôi giỡn lui nhưng mà cái đạo Phật là như vậy nhưng mà chúng ta thấy rằng nó khó vậy thành ra ngoại đạo nổi lên nhiều tôi sợ quý vị bị lầm biết bao nhiêu người ở trời vinh giọt lên sài gòn đó nghe ông gì đó thuyết pháp đó cũng mặc y như tôi mà nó có hầu qua bốn năm ngàn người nghe mà sao chánh quyền bây giờ cũng dễ á cũng ngộ người ta nói đó là chánh pháp bây giờ tôi ngồi để thuyết pháp tôi bay lên được rồi quý vị nói tôi đắc quá hay là tôi đi vào trong nước trong lửa Điều gì nói tôi đắc quả Đắc có mốc gì vậy đâu Chứ nói vậy là Đức Phật không có thần thông hả sư Tôi không nói Đức Phật có thần thông Mà tôi không nói Đức Phật không có thần thông Mà thần thông của Đạo Phật thì nó khác với thần thông của ngoại đạo Thần thông của ngoại đạo là thần thông của tư tưởng Thần thông của Đức Phật là thần thông của trí tuệ Như vậy trong trí tuệ có tư tưởng không? Trong tư tưởng có trí tuệ không? đó là những cái vấn đề quý vị phải tìm hiểu nhất đầu thành ra nghe pháp tôi đòi hỏi quý vị phải hạ thủ công phu thành ra tất cả phật tử rất sợ trả bài để có thuộc lòng rồi về phải bắt kiết già lên ngồi ít nhất 2 tiếng thì nhân nào quý vị ngồi được 7 8 tiếng một vài tuần rồi quý vị có thể hiểu đạo Phật rồi bây giờ mới qua bát nhã qua qua trí tuệ được chứ bát nhã không phải nói bằng miệng tôi ở đó là tôi không có tin tịnh độ bị nó nó vô lý lắm chút nữa tôi đưa ra mấy câu hỏi quý vị thấy là người ta đặt vấn đề tịnh độ sai rất nhiều mà nếu đặt vậy thì quý vị không trả lời được nếu đứng về trên phương diện mà hiện tượng tư, tư tưởng đó thì không thể trả lời được cái pháp môn tịnh độ không phải dùng tư tưởng mà tìm hiểu được nó thuộc về vấn đề phi tư tưởng trí tuệ là không phải tư tưởng mà trong trí tuệ thì có bao hùng gồm tư tưởng mà trong tư tưởng thì chưa nói đến trí tuệ nói vậy không quý vị không biết sao <laughs> thành ra bữa nay tôi tạm giới thiệu thôi rồi khi nào gặp nhau nhiều lần nữa chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái thành ra có mấy cái đĩa trên ờ, mạng nó điện thoại về tôi hỏi sao mà sư giảng sư bỏ lơ bỏ lửng nhiều quá làm cho tụi con hụt hẫng tôi nói chính là tôi muốn tạo cái hụt hẫng đấy quý vị ăn cơm mà ăn no một cái bụng rồi nó không bao giờ ngon đưa quý vị nửa bụng thì nó ngon ăn ít thì nó dai ăn nhiều thì nó tức bụng thì phần nửa đó để cho quý vị tự suy nghĩ lấy nó xưa đưa ra bảy câu hỏi tịnh độ ngày xưa không có giải thích mới có ba bốn câu à mà mười mấy năm nay rồi xưa có lập tới lập lui nhưng mà làm sao hiểu nổi câu thứ ba là nó bắt đầu khó rồi có bốn số năm số sáu số bảy còn khó nữa mà quý vị không chuẩn bị gì hết nếu muốn nghe thì quý vị phải trả bài cho tôi cũng như học lớp 1 rồi trả bài xong rồi tôi mới đưa lớp 2 còn bây giờ tôi dạy dột mà mấy vị mới ở lớp 2 mà tôi đem bài vở lớp 12 xuống giảng thì tội nghiệp tôi, tội nghiệp quý vị. Quý vị không học được cái gì hết mà tôi lại là rác cổ. Làm việc không ít lợi gì hết à, thì tôi giờ tôi giới thiệu là bảy câu hỏi tịnh độ mà tôi đã giảng đó rồi tôi xin giảng hết mà đại khái thôi đại cương đó rồi muốn đi vào chi tiết là chúng ta phải gặp nhau vài trăm lần nữa thì mấy vị phải trả bài cho tôi tôi mới giảng cho tôi cũng cái hai số ba là tôi làm tới làm lui hoài chừng nào thuần thục á quý vị có cái sự hiểu biết đó còn muốn hiểu biết thì quý vị phải bắt kiết giả không có cách nào khác hết thành ra đạo Phật lấy cái thiền định làm gốc chúng ta biết Đức Phật Thích Ca mà đắc quả do cái gì không 49 ngày thiền định dưới cổ Bồ Đề Phải không? Ai có lợi cho biết Thì qua tới ngày thứ 49 Sao mai vừa ló rạng và dạ đổ minh tinh Nghi tiện thành chánh giác Hồi thành như lai Mà chúng ta biết ngồi 49 ngày Không ăn không uống cái gì làm nổi không? vậy chừng hai ba tiếng là một ngày ông ăn uống là lo trời <laughs> mà ngồi cái nhức giò mà ngày ngồi có bác triết dài vậy 49 ngày 49 đêm thì có không cái gì có không qua cái thiền định nữa đó thành ra Đức Phật thường nói đó nếu các con không hiểu giáo pháp của ta thời mạt pháp này đó là không có đạo sư đâu tức là không có ai mà đắc quả láng á mà láng mới xứng đáng giáo sư các con thì các con cứ hỏi trong vô sư trí tức là thanh tịnh thì trong thanh tịnh trả lời hết ra tôi cứ bắt cái giờ tôi ngồi sâu vào đó hoài thì trong lúc thanh tịnh sẽ mình hiểu hiểu mà không có thời gian vô cái thanh tịnh nó chỉ cho mình thành ra hôm nay tôi giảng là nho nhờ tôi thanh tịnh tôi coi duy thức nhất là thủ lăng nghiêm giảng rất rành nhưng mà rất rành đó là nó cô động không có coi không có hiểu nổi nhưng mà coi tới mười mấy hai chục lần rồi kiết già đi sâu vào đó ấy mười mấy hai chục lần bắt đầu mình có cái thuộc lòng nó nằm ở trong lòng thì nó xuất ra rồi cứ mình yên lặng hoài mình chiếu soi nó cái tự nhiên hiểu thì cái tự nhiên hiểu đó là vô siêu trí cái trí không có thầy thì tôi mới thấy chúng sanh bây giờ đau khổ quá chứ tôi tính không có ra giảng tôi quý hòa thượng thầy tôi rầy quá ông là vậy là ông, ông ai mà dám xưng mà chứng đắc thời buổi này nhưng mà ông lấy cái kinh nghiệm kinh nghiệm của ông cái kiến thức của ông đó bốn mươi mấy năm trời rồi thì ra trao đổi với người ta thôi thì tôi thấy thôi mình cũng gần chết rồi <laughs> bảy mấy tuổi rồi thì tôi ra trao đổi rồi vài năm để mình vô là thiêu thì ờ, tôi cũng phải cố gắng tôi đi thôi thì thôi giờ chúng ta đi thẳng vào bảy câu hỏi tịnh độ để chúng ta thấy còn cái vụ mà sấm giảng thiên cơ ở châu đốc rồi tùy quý vị ta nói con phật đó thì phật dắt mà con ma thì ma bắt <laughs> thì ai muốn làm sao đó làm thời buổi này là cái thời buổi của vàng thao lẫn lộn tôi không đủ khả năng kéo thì tôi chỉ lấy giáo pháp để cho quý vị sáng tỏ rồi mỗi người phải quyết định lấy số phận của mình tôi thì vấn đề ở châu đốc tôi không có vấn đề bác mà tôi không có vấn đề tin nếu đủ duyên thì nó hiện ra bữa 21 tháng 12 mà nó không đủ duyên thì nó qua bữa khác còn nếu không đủ duyên nữa nó không hiện luôn còn có thể đủ duyên nó hiện sớm hơn thành ra tôi thấy ở trong đó nói là thì mấy vị như Quỳnh Phú Sổ nè này kia Thiên Cơ Sấm Giảng Nguyễn Bỉnh Kim nè Sấm Trạng Trình nè nói mà đâu có dám định ngại thì cũng nói năm năm thịnh này à, thì à, long dĩ xà đầu khởi chiến tranh gì can qua xíu xíu động đao binh gì mã đề dương cước anh hùng tận tôi rồi đó tôi cũng mê cái này mấy năm trước tôi chưa có biết bát nhã đâu ai cũng mê đụng vô đây là mê rồi tới à, quỳnh phú sổ rồi mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng rồng rón máu đào chín ghê con ngựa lại đá con dê vậy ôi tùm lum thì bây giờ mới đi ra đưa mấy cái đó lên là phải có thì hỏi tôi có không sư tôi nói nó có là sai còn nó không có là trật nó phải tùy nhân duyên đạo phật là đạo duyên sinh ai cứ duyên đầy đủ thì nó phát hiện mà duyên không đủ thì nó ẩn thế giới này là hiện tượng giới để mà có ngày thì mình biết đêm nữa chưa, trong đó nhất định là đêm phải hiện thôi Hãy có đêm thì mình đừng sợ Có ngày hiện trong đó Hãy có tội thì mình đừng sợ Phước chứa sẵn trong đó Và khi hướng phước đừng có mừng Tội nằm trong đó Để mà được cái đó thì mình sống an nhàn thôi <coughs> Thì cái hiểu biết này chính là bất nhã à, Nhìn cuộc đời với con mắt là Không có bị ô nhiễm à, Bi trí mà nhìn chúng sanh lấy cái tâm từ bi cái trí tuệ của mình mà nhìn cái cuộc sống thay đổi này không bao giờ trao động cái tâm thành đó mình tưởng đâu phật phật đó là thi hiện chúng sanh đau khổ thì ngài cũng đau khổ nhưng mà ngài có cái không hề đau khổ cũng như thầy giáo vậy. mà học trò nó đánh dần nó y tờ y ti thì thầy giáo cũng phải đánh dần theo đó là ngài làm bộ thôi tôi thích dùng cái chữ làm bộ hơn là chữ thị hiện à, Ngài cũng làm bộ đau khổ, làm bộ đánh dần Nhưng mà đâu phải Ngài đánh dần Ngài mới đọc được Vì chúng sanh nó đánh dần Thành ra Bồ Tát mà coi như quan âm mà nhỏ hợt lệ khóc cho cõi này là làm bộ khóc thôi Chúng sanh đau khổ quá thì Ngài cũng đau khổ theo cái đau khổ chúng sanh Cái đó kêu là từ bi Nhưng mà chúng sanh đau khổ là đau khổ thật sự Không có trí tuệ còn ngài có từ bi mà có trí tuệ bất động làm bộ vậy thôi cho ngài không bây giờ mà động tâm tới được thì à, tôi thấy pháp môn tịnh độ nó khó hiểu khó tin mà nó dễ chứng đặt thời buổi này nó khó thì tất cả pháp môn khác đó, của đạo Phật đó và tất cơ tôn giáo bạn nhất niệm thì sẽ sanh về cõi trời nhất niệm thì đắc quả trời chỉ có mình tịnh độ nhất niệm sẽ thành như lai không có pháp môn nào giống nói vậy đó phải thêm cái phát nguyện nữa nếu mà mình nhất niệm về cõi trời phát nguyện vẫn về cõi phật thành ra ba cái nguyện khó khăn nhất mà quý vị nghe nó 18 19 20 18 đó là tu thường tịnh độ mà hãy nhất niệm phát nguyện thì giảng sanh phải phát nguyện nha Thành ra quý vị muốn mà giảng sanh quý vị cứ nhất niệm đi rồi phát nguyện Và Nguyện 19 đó là không tu tịnh độ mà tu tất cả tôn giáo bản Tu tất cả pháp môn tứ niệm xứ của Phật giáo đó Là minh sát tuệ này kia đó mà nhất niệm thì cái tập niệm phải qua nhất niệm thì sanh về cõi trời phát nguyện về cõi Phật mà bảo đảm 100 người về cõi Phật 100 người thành Như Lai đó là Phật Thích Ca nói à trong bài của tôi <laughs> tôi không thêm dám đặt cái gì thêm hết đó nhưng mà tôi trùng tiên lại cho đó nguyện thứ 20 là của quý vị của mấy người làm biến nhất không tu tịnh độ mà không tu tất cả pháp môn khác mà chỉ làm phước thôi nghe quỷ lão thì đưa tay quỷ lão đóng tiền rất nhiều nghe đã được cái danh cuộc đời này là cuộc đời có danh nghe mà không danh là chắc không đấu nữa. Ờ, rồi đi tịnh độ chặt cây thuốc mong được phước báo mà được nhất niệm á mà phát nguyện dẫn dẫn sanh thành đã pháp môn tịnh độ khôn lắm 48 lời nguyện mới vị chỉ cần thuộc ba lời thôi mà ít ai giảng rõ lắm có mình tôi tôi giảng tôi không ngán tôi thấy chưa ai giảng đúng là tôi giảng theo cái hiểu thuyết của tôi vì nó là chữ hán mà chữ hán thì nó nhất tự lục nghì nó nhiều nghĩa lắm vì tôi xưa học chữ tạo mà nó theo cái hiểu biết của tôi là tôi giảng vậy đó Chứ nhờ tôi có di thức Chứ tôi nắm được cái cốt lõi của Đạo Phật Thành ra 18 là thường tịnh độ 19 là tu tất cả pháp môn khác 20 là không tu tịnh độ Không tu pháp môn gì hết Chỉ làm phước thôi Mà hãy tất cả ba cái này nhất niệm mà phát nguyện Dẫn dẫn sanh Do đó tôi đi các nơi là tôi nắm cái này tôi trả lời hết Mà đạo Phật là đạo của tâm Quý vị nắm cái tâm quý vị trả lời được hết thành ra có người hỏi tôi bà sư niệm phật bốn tiếng bốn chữ hay là sáu chữ cái nào giảng sanh con nghe có vị pháp sư cũng giảng ở hoàng pháp đó là sáu chữ mới niệm giảng sanh còn bốn chữ không giảng sanh thiếu chữ nam mô là thiếu kính lại mà đã không kính lại làm sao giảng sanh chết chưa một pháp sư đấy mà hỏi tôi rồi sao sư tôi nói bốn chữ cũng không giảng sanh mà sáu chữ cũng không giảng sanh mà bốn chữ cũng giảng sanh mà sáu chữ cũng giảng sanh rồi có người lại hỏi tôi là niệm phật lớn tiếng thì dễ nhất niệm niệm phật nhỏ tiếng thì khó nhất niệm tôi nói niệm lớn tiếng của không nhất mà nhỏ cũng không nhất mà niệm phật bằng cái gì mới được chứ mà mấy người nói miệng bằng niệm bằng miệng tôi nói không có miệng niệm được không, không được nói tôi vẫn cần miệng nè tôi niệm phật được không niệm Phật là niệm bằng tâm nhớ Phật nghĩ Phật tưởng Phật đó là niệm Phật còn bây giờ tôi cứ a di đà Phật tôi lăn chuối một ngày mười ngàn câu mà tôi cứ nhớ con nhớ vợ nhớ tiền bạc nhớ tịnh xá thì giảng sanh không giảng sanh về tịnh xá giảng sanh về cờ bạc cái gì phải nắm cái gốc đó mà cứ hỏi hoài thì như nãy tôi nói là cái cốt lõi của mình đó là nhất niệm và phát nguyện thì nhất niệm là linh mình cầu giảng sanh cũng nhờ nhất niệm mà không phát nguyện thì về cõi cõi trời mà phát nguyện thì 100 người giảng sanh hết 100 người thành ra ta thường nói linh bất linh tại ngã mà niệm quan âm mà có người cầu xin quan âm hết bệnh có người cầu không hết bệnh nó quan âm là bất công quan âm tư vị mà các bậc thánh làm sao có vấn đề tư vị được phải không nhưng mà tại mình thôi linh bất linh tại ngã thành đâu cái gì đừng có sợ ai chỉ sợ mình thôi mình muốn giảng sanh cũng do mình mà không giảng sanh cũng do mình không phải do di đà đâu tha thiết là gì à quý vị mới nhớ tha thiết mà nhất niệm là gì như thế nào gọi là nhất niệm quý vị đây cũng chưa chắc biết đâu tôi hỏi chứ nhất niệm đó 100 người trả lời sai hết 100 con niệm một ngày một người câu bà kia nói bài 10 câu tôi hai chục câu bà cứ nói vậy tôi một ngày 100 câu rồi bà nọ nói tôi dặn niệm một ngày một ngàn câu niệm Phật Bà kia nói một ngàn thì tôi tới hai ngàn Bà nói nói tôi tới mười ngàn Giảng sanh ông sư Tôi nói hỏi người nào giảng sanh <laughs> nói đó Anh ta gặp tôi là <laughs> Tôi nói thẳng à Mà người nào cũng giảng sanh nói đó Cái đạo Phật nó không phải ở cái lượng Mà nó ở cái phẩm biết phẩm với lượng không lượng là đòi hỏi số nhiều phẩm là đòi hỏi cái tâm mình có nhất niệm hay không mà nhất niệm là gì đó nó đi từ cái khó này tới cái khó khác làm sao để nhất niệm thì quý vị nó nhớ là cái chỗ khó là chỗ đó à, thành ra quý vị phải gán nghe nắm cái cốt lõi thành ra tất cả câu hỏi gì quý vị phải nắm ở cái tâm thì thôi giờ bảy câu hỏi tịnh độ của tôi đó là một đó là quý vị đi Phật thất niệm Phật để làm cái gì cái mục đích niệm Phật để làm cái gì thì tôi thấy 10 người trả lời trật hết 10 người câu này hồi trước không có tôi có 6 câu hỏi à rồi sau mà tôi đi tôi thấy câu này quan trọng câu hỏi số 2 đó là thế giới cực lạc của Phật A Di Đà ở đâu Ờ, câu số 3 đó Là lấy cái gì giảng sanh về cực lạc Câu số 4 đó Là muốn giảng sanh về cực lạc Cần bao nhiêu điều kiện Câu số 5 Là tính hạnh nguyện Cái nào có trước, cái nào có sau Câu số 6 Là tính hạnh nguyện Cái nào quan trọng Câu số 7 là quý ông quý bà niệm Phật có chắc chắn có bảo đảm giảng sanh không thì nó theo thứ lớp từ thấp tới cao á mấy câu mà đầu thì dễ thôi giờ tôi trở lại tôi giảng sơ thôi nhá đi sâu vào là phải nghe mấy chục mấy trăm lần á thì mục đích của pháp môn tịnh độ thì đa số trả lời là cầu cho tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ tôi nói cái này là pháp môn của cõi trời không phải là trình độ không có sai nhưng mà không phải là cõi phật còn có người nói niệm phật để được trúng số tôi nói cái này còn tệ nữa đó là biến ông phật thành ông thần ờ, để tụi con đem cúng dường các chùa các sư tôi nói vậy mấy cái chùa mấy sư đó phải có tiền mới vô được hả họ nói ừ bây giờ nói vậy đó sư <laughs> tôi nói cái đó không phải chùa không phải ờ, tịnh xá đâu đạo Phật không có cần cái tiền bạc mà cần ở cái tâm của mấy ông mấy bà đó bây giờ mấy ông bà cúng một 10 tỷ đi còn thua một người cúng một ngàn mà cái tâm thành kính thành kính là phước báo thành kính là một người cúng một ngàn hơn là một người cúng 10 tỷ tôi nói sai là tôi chịu tội hết cái gì phải nắm cái chỗ đó rồi thì quý vị phải nhớ là có quan trọng nhất của người tu là không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con Thì cái tâm mới rảnh ra, ngồi thiền mới xuôi được Còn ngồi nửa chừng mà nghe lột bột bột cái sợ năng cấp độ trong chùa thì chết rồi làm sao ngồi Rồi có tiền là nó vô tới Tiền là nó quấn rủ mấy người ăn trộm ăn cướp Còn nếu không như tỉnh xá tôi không có cửa đóng Vô đó muốn lấy cái gì nó phải đi trước nó coi trống trường giờ mở cửa tao quá còn đêm không đóng nó cũng không vô thành ra sư trưởng từng nói người mà có của với người ăn cắp của thì người có của tội nặng hơn <laughs> Hồi đó mới nghe cái này lạ nhưng mà thật sự Quý vị mà ăn trộm vô thì ăn trộm nhẹ tội Mà quý vị đeo vàng đôi vô nặng tội hơn Quý vị ghẹo người ta, triêu ghẹo người ta, cái lòng tham người ta Thì tôi nói sơ thôi Thành ra câu hỏi thứ nhất đó là muốn tu pháp môn tịnh độ đó quan trọng nhất là phải cầu giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà chứ không cầu đâu hết cho cái gì cũng không thèm chỉ có một cái một đó thôi cầu giảng sanh về thế cực lạc của Phật A Di Đà à, thì quý vị nhớ ha, cái này tôi nói sơ thôi cầu giảng sanh cách nào thì kỳ, kỳ tới kỳ nào gặp nhau chúng ta giảng nữa vậy thì thế cực lạc và cái giờ ở đâu à, thì câu này sinh ra người nhiều nghi vấn tôi trả lời suốt lốt hết phải có mà di thức tôi trả lời tôi lấy khoa học tôi trả lời đàng hoàng thì có người nói thế giới cực lạc ở phương tây cách đây mười muôn ức cõi đó là trung kính nói đúng không sư tôi nói không đúng mà cũng không sai <laughs> nghe phải là tôi bác nha trong kinh có nói rõ ràng vườn tư tây cách thì mười phương đi phương tây cách đi mười mới cõi rồi người ta mới thắc mắc nếu tôi nói vậy đó thì có quả địa cầu này nếu ở Việt Nam phương Đông thì ở Mỹ phương Tây bây giờ hai người cùng chết một lượt người ở Mỹ người Việt Nam người nào giảng sanh sư hai người được cầu về hướng Tây hết mà nếu Mỹ giảng sanh thì Việt Nam không giảng sanh bây giờ tôi con làm sao tôi nói không làm sao hết á do cái nhận thức của mình ngu si thì không giảng sanh thôi thì đòi cái nói vậy để gì biết sau này giảng thêm thì sở dĩ đặt câu hỏi là không hiểu là thế giới cực lạc là thế giới vô lượng vô biên thế giới không có phương hướng thế giới không có chỉ có sát na không có chu kỳ thế giới là bị cái cái cái cái cái chu kỳ sáp nhập vào pháp ra thì cái đó mình phải hiểu nó khó hiểu ở đây đó thì mình có phương đông phương tây nam bắc lỡ bị gì có không gian rồi tôi quên đó không gian bị sáp nhập vào thời gian thì ai có học mà ấy te ra thì mới đành cái này ơ mà mc bình phương không gian thời gian bị sáp nhập nhau mở sách nhập thì nó thành ra thế giới sách na thì tôi giảng hơi cao khi nào gặp nhau chúng ta đi từ từ tức là thế giới cực lạc không có không gian không có thời gian mà không có không gian thì làm sao có mười phương chỉ có cái thời gian tuyệt đối thì làm gì có quá khứ hiện tại vị lai thì chúng ta thấy kinh kim cang là nói cái này mà ai rành cái thế giới sắc na kinh kim cang thì hiểu được đạo phật hiểu được tịnh độ tôi đó không tin tới chừng coi qua cái kim cang mới biết kim cang quý vị nhớ câu gì không quá khứ tâm bất khả đắc hiện tại bất khả đắc vị lai bất khả đắc quá khứ không có vị lai không có hiện tại không có thì có cái gì có cái hiện tiền mà hiện tiền thì đâu có không gian mà không gian thì nó vô lượng vô biên thì làm gì có hướng tây hướng đông hướng nam nhưng mà tại sao sẽ nói vậy mà trong kinh nói là về hướng tây cái đó là cái có tôi coi di thức tôi giải thiết tút lốt hết mà sở dĩ nói vậy đó là vì chúng sanh không thể giảng sanh về tây phương cực lạc được thế giới sát na là ít nhất cũng phải nhập lưu mà nhập lưu cũng không về về sát na được nhưng mà không về cõi tịnh độ được tại sao vậy à, cái đó khó nữa bởi tịnh độ chẳng những như vậy mà lấy lại có tướng nếu mà sát na thì chỉ có hừng thôi không có tướng mà tịnh độ lại có tướng mà tướng vẫn là tướng sát na cái này là cái có hiểu nữa là coi lại 48 lời nguyện thì chúng ta hiểu đó thành ra cái này là cả một cái thất mắc thành ra đức phật mới nói chúng sanh muốn giảng sanh gì đó là phải nhất niệm mà phải phát nguyện nữa mà nhất niệm thì gì à, thì phải có phương hướng nhất niệm chứ đâu phải vô niệm còn vô niệm là không có phương hướng không có điều kiện mà nhất niệm phải có điều kiện mà điều kiện của nó là phải tập trung về hướng tây tập trung về hình ái di đà chứ di đà thật ra là đâu có hình ảnh đó là một cái dùng hào quang kết tụ lại thì nó phức tạp lắm tôi nói với vị sơ sơ thôi để ai mà có cái trình độ đó hiện nay có hiểu vậy tôi nói được còn cái trình độ thì đầu hàng thôi coi tới coi lui cái đĩa mà lại có thâu á coi tới coi lui là có thể hiểu được mà có trình độ á còn nếu không hiểu nữa đó thì quý vị phải bắt kiết giả rồi một tiếng không hiểu thì hai tiếng hai tiếng không hiểu thì bảy tiếng bảy tiếng không hiểu thì bảy năm mà không hiểu tôi chịu thua làm nổi không rồi <laughs> con cũng vô quý vị và hỏi tôi tôi làm sao trả lời được Nói bây giờ con không hiểu làm sao cho con hiểu sư tôi nó không hiểu thì thôi câu đố quý phải hỏi quý vị chứ anh là cái gì mà cũng đem hỏi tôi hết rồi tôi làm sao trả lời được tôi nói quý vị hiểu thành ra có nhiều người lại hỏi bà sư sư coi cái mặt bơ bơ của con xuất gia được không tôi nói câu này cô hỏi cô chứ sao cô hỏi tôi được nó con thấy làm nhiều sư có trí tuệ tôi nói làm sao cô biết nó con biết chứ sư thì cô biết là cô sư phụ tôi rồi cô mới mới chứng thọ ký cho tôi là tôi là đắc quả và nếu cô không biết thì cô cứ ngu si cô cô nói thì con ngu si cô mới hỏi sư tôi nói đã cô ngu si rồi thì cô tìm ông thầy ông thầy cũng ngu si như cái cái ngu si của cô thôi cái đắc quả này do cô chứ không phải do tôi thành ra chúng ta phải hiểu là câu hỏi nào chúng ta đưa ra là cũng kẹt hỏi mình trước á mà mình đã sáng tỏ thì còn hỏi ai nữa à, thành ra quý vị cố gắng ngồi thiền à, tôi cũng khuyên vậy thôi có người thiền mới có sáng tỏ có sáng tỏ thì mọi vấn đề mới giải quyết được còn bây giờ quý vị không sáng tỏ quý vị muốn hỏi tôi bất cứ ai và hỏi ông phật ông có quyết định được đâu bây giờ cô hỏi ông phật coi con tu được không ông phật cô không trả lời được chứ đừng nói tôi bây giờ thí dụ như tôi nói cô tu được nè thì cô nói ờ sư chứng minh là tu rồi Mình cứ ngồi bơ bơ à, Tu tà tà thôi Thì Di Đà cũng đổ thôi Chừng đó xa đọa một cái là tại sư Tại sao sư nói con tu được Rồi tôi nói cô tu không được Cô nói con nhất định tu được nè Được không Được chứ thường Bây giờ ông Phật nói cô tu không được Con nói nhất định con tu được Thì sao Tôi té 10 lần Tôi ngồi dậy 11 lần Được không Được có những người mà xuất ngoại đó tám chín lần nhất định xuất cho được thì được thôi thành ra quý vị muốn giảng sanh quý giỏi mình đừng có cầu di đà cầu di đà là cái phụ thôi di đà sẽ tiếp dẫn mình nếu mình tha thiết mà tha thiết là nhất niệm nhất niệm là té rồi phải ngồi dậy đi liền giờ qua câu hỏi số 3 quý vị thông hai câu hỏi đầu ha ở thứ nhất là niệm phật để làm cái gì mục đích con là chỉ giảng sanh thôi mà giảng sanh gì đâu cõi phật cái gì đó có bao nhiêu đó thôi làm được không à, cứ một đường mà đi Thấy không mà muốn giảng sanh thì phải nhất niệm nhất niệm được không được không <laughs> con bộ lưỡng lự té dám ngồi vậy không à, dám dám bị đưa tay không đưa Thấy không? mà muốn mà giảng sanh muốn nhất niệm thì phải rảnh rang quý vị có rảnh không rảnh như tôi à thì mới được rảnh không thì rảnh thì tức là phải làm sao quý vị biết không à, phải cầu đạo cạo cái đầu thì mới rảnh được thì cư sĩ mà làm sao rảnh quý vị bỏ đây về tới nhà rồi là không có rảnh ráng lắm bữa nay mới ngồi ở đây phải vậy không Chứ có ai mà ở không mà vô như quý vị đâu Quý vị là tiên á, tiên mắt đã Chứ ngoài bây giờ người ta chạy ăn từng bữa tốt mà thôi á Làm sao mà ngồi được cái vậy mà đỡ Phật thất đi nghe Pháp này kia rồi tu thiền nữa Thì thôi giờ trở lại tôi nhiều chuyện lắm Nói hồi là tôi nói hết giờ Đó là câu hỏi số 2 Là cầu giáng sanh thế Câu số 3 câu số 2 là thế giới cực lạc Phật cái gì đó ở đâu thì chúng ta thấy là ở Tây Phương cách đây mười ước cõi cái đó là cách nhất niệm chứ không phải cõi Phật ở ở hướng Tây cõi Phật cùng khắp mà cõi Phật không phải là đi mà đến mà nó phát hiện cái này lộn xộn nữa Nghe phát hiện thì giống như mà tôi nói cái ra vô thì quý vị hiểu cái ra vô ở cái đài phát thanh ở Sài Gòn hay là phát thanh ở Mỹ thì quý vị đi bộ đi máy bay từ Sài, đây tới Sài Gòn đi đi Mỹ cái nào cái nào mau đến hơn à, tất nhiên là Sài Gòn mau đến hơn còn bây giờ quý vị bắt cái làn sóng thì làn sóng của đài Sài Gòn cũng nằm đây làn sóng của Mỹ cũng nằm đây phải vậy không bây giờ quý vị có hai cái cái máy quý vị bắt cái tần số đúng quý vị nhận nút một lượt thì tiếng nói nào có trước ở ờ, bằng nhau tại sao vậy tại vì nó phát hiện còn cái kia quý vị phải đi từ đây có không gian còn cái này là không có không gian phải không nó nằm ở đây thì bây giờ nó chỉ hiện xuống thôi còn quý vị cái kia là nó không nằm đây mà quý vị phải đi máy bay từ đây qua mỹ đi máy bay từ đây lên sài gòn nó có khoảng không gian cách nhau cái giảng sanh tịnh độ cũng vậy đấy nó không có phương hướng để quý vị mà ai di đà tiếp dẫn quý vị rồi hiện liền ở trong kinh có câu đó nhất cứu di đà vô biệt niệm nhất lai bất lai đàn chỉ đáo tây phương phải không nhất cứu di đà vô biệt niệm là gì là một câu tịnh độ mà không nghĩ gì khác tức là chỉ nghĩ tới phật thôi thì bất lai đàn chỉ không cần bốn cái móng tay nào một cái là cõi Phật hiện liệu hồi xưa tôi không hiểu mà cái gì con không hiểu đâu tôi không giảng cái gì không hiểu phải giờ không vì tưởng đâu có gì lạ cái đó là cái thế giới phát hiện giờ hiểu rồi không thôi giờ qua để tôi nhiều chuyện lắm bây giờ cái thứ ba là lấy cái gì giảng sanh vì xứ cực lạc cái này khó nữa càng đi sâu là càng khó cái gì lấy cái gì giảng sanh à lấy cái xác thân này phải không ai trả lời được tôi hỏi cái nữa hết giờ phải không cái xác thân này không thể giảng sanh được mà phải lấy cái gì à, lấy cái linh hồn hay ai nói linh hồn đó đưa tay coi à, à, nói linh hồn cô cho tôi biết linh hồn cô ở đâu nó đó làm sao hay quá tôi khen hay đó Thế bây giờ linh hồn của cô ra làm sao cô ngồi đó nó ở đâu rồi cô làm sao lấy nó ra khỏi cô để cô đi về cực lạc tôi không phải dễ nha coi tôi gì mà tôi có à. cái gì nói là phải nói tới nơi tới chốn không phải nói mà nói khơi khơi được nói qua cái môi mép là không được nói là phải, phải thực chứng trong đó và thực chứng tức là phải tu tiền mình nắm được cái linh hồn của mình cái xác thân này nó phải chết linh hồn không bao giờ chết hay phải nói nó rõ hơn là xác thân này sanh diệt chu kỳ nó chuyển biến mà nó gián đoạn còn cái linh hồn chuyển biến mà liên tục quý vị dò dưới sông cái dòng nước đó thì cái linh hồn mà giống như cái dòng nước của sông dòng nước biển còn cái xác thân mình nó giống như cái lượng sống thì tôi hỏi quý vị cái lượng sống với cái dòng nước là một hay là khác một là sai mà hai là trật <laughs> thấy chưa không ngoài dòng nước không có lượng sống xác thân ngoài lượng sống xác thân không có dòng nước linh hồn nhưng mà dòng nước linh hồn chuyển biến từng sát na lượng sống xác thân chuyển biến từng chu kỳ thì xác thân khi nó lên chu kỳ nó biến mất chết sanh già bệnh chết còn cái lượng sống linh hồn nó giống như cái dòng nước linh hồn khi mà cái lượng sống xác thân nó chấm dứt rồi cái dòng nước linh hồn chấm dứt theo không con nó vẫn trôi chảy như thường nó trôi chảy nhanh vô cùng thì là kêu là sát na nhưng mà nó liên tục mãi mãi không bao giờ gián đoạn thành đối vị đừng có sợ chết linh hồn của vị không chết đâu còn cái thể xác lượng sống xác thân này phải chết thôi phải còn phải chết thì nói quý vị và đó mình phải biết cái chỗ đó còn câu đó là qua rồi ha lấy cái cái lượng sống xác thân lượng sống cái dòng nước linh hồn này giảng sanh à, lấy nó để mà phát nguyện a di đà tiếp dẫn thì nó về coi cực lạc a di đà là chúng ta còn kêu là thần thức còn kêu là ai lại do thức khi mà a di đà đưa cái bông sen thì cái thần thức này nó bỏ cái xác thân này nó nhập vô cái lượng sống cái bông sen nếu mà không vậy quý vị đầu thai theo thai sanh thì quý vị nõn thai thấp quá còn quý vị mà theo a di đà là quá sanh hai cái quá sanh khác nha Quá sanh kia là quá sanh cõi trời Còn quá sanh Di Đà là quá sanh do trí tuệ phát hiện Bông sen này là do A-di-đà Tạo ra bằng cái hào quang Thành ra hào quang thì không có hình tướng nắm không được Còn quá xanh của cõi trời quý vị nắm được Cũng như xác thân quý vị giờ chụp cái dính à Còn A-di-đà mà có hiện xuống tiếp thu Mà quý vị chụp dính ngài tôi chịu thua đó tới chừng ngày đưa cái bông sen quý vị vào bông sen đó quý vị chụp cái bông sen này dính tôi chịu tụa nó chỉ là những cái hào quang kết tụ tôi nói sơ sơ tôi heo không biết là gặp tôi vài chục lần nữa khi nào chúng ta đi sâu vào di thức chúng ta tìm vì tôi nói càng đi sâu là nó càng khúc mắc về đạo Phật mà không giảng là không được cái thời buổi này là thời buổi lý giải những người có trình độ và khoa học rất nhiều mà tôi đem khoa học chứng minh tức là lấy gãy ông đập lưng ông gãy ông là gì biết không là ông ấy xe đó là khoa học thì tôi lấy cái khoa học của ông là tôi đập lời quý vị giải thích định Phật giáo bằng khoa học anh ta giờ câu số 4 thì lấy linh hồn dẫn sanh à, thì linh hồn muốn dẫn sanh về xứ cực lạc cần bao nhiêu điều kiện à, cái này đi tới đi tới là càng sâu đó thì quý vị biết rồi cần bao nhiêu điều kiện ha mấy ba ba là cái gì à, tính hạnh nguyện mà tính hạnh nguyện là gì ha tính đó là cái niềm tin niềm tin thì phải có bốn điều tin sự tin lý tin xử lý tin sự sự tin sự đó là phàm thánh động cơ của quý vị đó kinh lý là phương tiện hữu dư của tứ thánh nhập lưu nhất lệ bất lợi kinh sự lý là thật báo trang nghiêm của bồ tát kinh sự sự là thường tịch quan của như lai Đấy, đó là tính còn hành đó tức là niệm phật bốn chữ hoặc sáu chữ cái nào cũng giảng sanh mà cái nào cũng không giảng sanh đừng có nói bốn chữ giảng sanh rồi không giảng sanh sáu chữ không có cái dụng đó cái tâm giảng sanh chứ không phải cái cái miệng câu niệm Phật không ăn thua gì hết đó cái miệng này không ăn thua gì hết đó quý vị nhân nhớ mà lưng hồi sanh tử là do ba nghiệp nghiệp gì quý vị biết không à, tam nghiệp là thân cái gì nữa khẩu và gì nữa ý mà trong đó cái gì quan trọng nhất hả à, ý nói thì hay lắm mà thực hành thực hành thì cái vừa cái thân cái khẩu không cái con chết rồi cái xác thân này giảng sanh ông sư cũng thân rồi xác thân này nếu mà tận thế thân này chết ông sư không có nắm được cái ý thân này thì nó phải chết thôi nhưng mà cái ý không chết ý tức là cái linh hồn mà linh hồn ra làm sao con không biết à thì chết rồi thành ra cái hành đó là bốn chữ sáu chữ không quan trọng mà ở cái tâm quan trọng thành ra phải nhất điểm và nhất niệm thì cần bốn điều kiện rành rõ tương ưng chí thiết và nhiếp tâm còn cái nguyện thì làm sao đây cái nguyện là phải tha thiết như lữ khách nhớ cô hương như con thơ nhớ mẹ rồi bây giờ qua câu số 5 à, là tính hạnh nguyện cái nào quan trọng mà cái đó lại là vấn đề nữa cái nào quan trọng hành quan trọng phải không thì tính hạnh nguyện biết rằng nó nó liên can với nhau nếu có tính mà không có hành nguyện thì không thành vấn đề nhưng mà trong đó cái nào quan trọng nhất quý vị biết tính là gì không tính là niềm tin phải vậy không niềm tin thì có mấy cái thứ tin nãy tôi nói rồi sự lý sự sự lý sự tức là nó định đoạt cho cái phẩm cái phẩm là phẩm trật đó nếu mình mà tin sự đó thì hạ sanh tin lý thì trung sanh tin sự lý thì thượng sanh tin sự sự thì tối thượng sanh kinh sự thì phần thánh động cư là hạ sanh tức là cõi phần thánh thì thấp nhất kinh lý thì đó là trung sanh là về cõi phương tiện là có bậc thánh thì cao hơn kinh sự lý là của bồ tát cao hơn nữa kinh sự sự là của như lai tối thượng thành đó vẫn là cái tính là quan, quan trọng nhưng mà tính thật sự quan trọng không tôi có niềm tin mà nếu mà tôi không phát nguyện giảng sanh không nhỏ xanh Rồi tôi hành tôi niệm Phật một ngày 10 cho sáu chuỗi, 100 câu chuỗi, 1 ngàn câu chuỗi Mà tôi được nhất niệm mà tôi không phát nguyện giảng sanh không ừ. Thành là cái hành đó nó thuộc về cái giảng sanh cao hay thấp Giảng sanh nó có ba cái Hạ sanh gì nữa Trung sanh và thượng sanh nếu mà tôi niệm được 8 trên 24 thì hạ sanh 16 trên 4 thì trung sanh 24 trên 4 thì thượng sanh Còn cái phát nguyện đó Nó có thượng trung hạ không? Không Để phát nguyện là dẫn sanh thôi Thành ra cái hành nó thuộc về Cái sự dẫn sanh cao hay thấp còn cái tính nó thuộc về phẩm trật của giảng sanh à, phương tịnh hay thanh tịnh à, phẩm trung phẩm hay thượng phẩm hay tối thượng phẩm còn cái nguyện là nó không có phẩm nó phải là phát nguyện nếu mà không tha thiết là không giảng sanh như vậy cái nào quan trọng à, cái nguyện quan trọng hết thì thôi bây giờ tới câu số 5 <laughs> số 5 thì tính hạnh nguyện cái nào có trước cái nào có sau à, cái này sâu nữa cái này là qua tới thập nhị nhân duyên á anh nói quý vị thấy đi sâu đi sâu nãy tôi giảng là sơ thôi á nữa chúng ta đi sâu chi tiết nữa là không phải vậy đâu nói vậy mà không phải vậy <laughs> thì tính là nguyện cái nào cái nào có trước cái nào có sau ông nói tính là mới hành mới nguyện có ai trả lời khác không tôi nói hành rồi mới tính mới nguyện còn sao rồi tôi nói nguyện rồi mới hành mới tính rồi sao Được không Cái vòng tròn của tập nhân viên Cái nào có trước Nói có trước là trật Mà nói có sau là sai Nó lại là cái vòng tròn Rồi số 1 với số 12 Cái nào có trước Không thể nói được Nó là cái vòng tròn Không có trước sau được hết Thành ra mỗi vị đế nói pháp môn tịnh độ khác nhau Tôi không tin tịnh độ Nhưng mà ông bạn tôi tin rồi rủ đi chùa mày ơi vô Phật thất niệm Phật thì tôi cũng ai men thôi người ta ai di đạo Phật thì tôi cũng ai di đạo Phật thôi nhưng mà tôi không có niềm tin vì nể bạn tôi phải đi thì cái này là tôi đi vào cái hành trước phải giờ không và thời gian cái tôi thấy nó hay tôi niệm riết cái nếu nhất niệm tôi càng ngày càng thông minh thì tôi thấy cái pháp môn tình độ được á tôi do bắt đầu mình tin rồi mình phát nguyện thì cái này tôi đi vào cái hành trước phải vậy không còn bây giờ có người đau khổ quá rồi nghe bạn mình nói mày đau khổ mày phải có niềm tin Phật A Di Đà thì cái đau khổ mày mới hết thì tôi cũng làm thử tôi đặt cái niềm tin tôi giái lại Phật A Di Đà giúp đỡ con cho con hết bệnh vì sao tôi niệm Phật cái hết bệnh cái <laughs> này không phải A Di Đà độ mà chính tôi độ tôi vì cái thá lực A Di Đà ôi tôi thấy đúng rồi bây giờ mình đi vào pháp mình độ mình niệm Phật thì cái này tôi đi vào có niềm tin trước Phải không? À, còn bây giờ Tôi đau khổ quá, cuộc đời nó khổ quá Tôi muốn cầu về một cái thế giới nào mà sung sướng Không có sự đau khổ, tám khổ, không có sanh già bệnh chết nữa Thì ông bạn tôi nói mày, thế giới cực lạc không có tám khổ mày Thấy không? Ở đó thì tôi ở giảng thì tôi đành để tôi phát nguyện vào cái sanh vậy đó Rồi giờ phát nguyện thì sao? Phải thực hành Phải niệm Phật Phải không? vậy là phải tôi đi vào cái cái nguyện trước không đâu có thể kết luận được tùy theo mỗi người rồi bây giờ tới câu số 7 ông với bà tu tình độ có chắc chắn có bảo đảm giảng sanh không câu này căng á tôi mới để là câu số 7 nó khó nhất nhưng mà đối tôi cũng tuốt lút rồi giờ mấy ông trả lời sau nè đi phật thất để làm gì nếu tu cầu dẫn sanh về thế giới cực lạc của Phật cái Di Đà Chắc chắn không? Bảo đảm dẫn sanh không? Thì ông bà trả lời sao? Bây giờ tôi hỏi ha, người nào chắc chắn bảo đảm sanh sanh tôi hỏi Rồi tới chừng chết rồi không có tỉnh táo, không có xá lợi Cứng như khúc củi Tức là cái triệu chứng không dẫn sanh Thì có phạm giới nói dối không? Người Phật tử là giới thứ tư là không nói dối phải vậy không như vậy là có phạm giới nói dối không mình nói mình chắc chắn giảng sanh <laughs> bây giờ không giảng sanh phạm không à, người ta hỏi mình trả lời sao nó cô nói là cô giảng sanh là bây giờ không giảng sanh còn mấy khúc xương không không có xá lợi không có gì hết đó vậy mình trả lời sao nè trả lời lại <laughs> bảo đảm giảng sanh không chắc chắn giảng sanh không còn bên kia nãy thì nói là đưa tay là không bỏ đảm không chắc chắn nhận sanh thì chắc chắn là không bao giờ nhận sanh tôi trả lời thẳng vậy đó còn bây giờ mình trả lời mình bỏ đảm giảng sanh Rồi rủi ro không giảng sanh mình sao đấy Có phạm tội nói dối không Đây là cái thế gọng kềm á Nó nó khó lắm Biết bao nhiêu Phật tử bị cái đó lại hỏi tôi Tôi nói cái đó cô phải trả lời sao lại hỏi tôi nói, Trời cô con bí mà hỏi sư sẽ có biểu tụi con trả lời Biết cái gì đâu trả lời Không biết mới hỏi sư Tôi nói cái này cô phải trả lời là cô giảng sanh hay không là do cô đó Tụi con kẹt quá sư Tôi nói, nói không biết có giảng sanh hay không Thì sư nói nói vậy là không bao giờ giảng sanh Còn tụi con nói chắc chắn Bảo đảm 101% giảng sanh Thì nếu không sanh sanh tụi con có tạm tội nói dối không tôi <laughs> cái thí dụ tôi hay tôi thường cho thí dụ là nó sáng tỏ tôi không có giảng thẳng bây giờ tôi nói sơ mà cái rồi ví dụ hiểu thôi là quý vị là 10 học sinh học bài để đi thi còn tôi hỏi giờ anh làm cái gì nói tôi học bài để tôi thi năm nay anh có cô có chắc chắn bảo đảm giảng sanh không tôi bắt chắn bảo đảm thi đậu không trả lời sau đây à, tôi không biết có thi đậu không rớt liền lập tức mình không tin mình cái tịnh độ nó tối kỵ cái niềm tin còn nghi đó là không giảng sanh rồi bây giờ cô nói cô chắc chắn là thi đậu bây giờ coi cái bản vàng mà ghi tên cô lọt sổ rất cót thì cô nghĩ sao đây cô có phạm tội nói dối không thành ra cái gì không nắm vững được cái nói dối là cái gì nữa Thành ra có nhiều người sợ giới mà sợ vấn đề nói dối Nói dối có gì đâu mà sợ Đâu phải nói dối giả có cách thức là mình nói ra rồi, rồi nó thực hành nó không có là phạm không có cái vụ đó Phạm giới nói dối hay không là do ở đâu Do cái miệng mình à Do cái tâm Cái gì nên nhớ là cái gì cái gì không nắm cái tâm Cái gì cái trả lời là tôi chắc chắn là đầu thi rớt cái nói là nói dối một quý vị muốn không nói dối thì phải làm sao Về thực hành ráng dùi mài kinh sử Dùi tới lũng cái lỗ quần ở trên trên bàn ghế ngồi Thấy không? Như vậy là mình tha thiết không Mà bây giờ tới trường thi nó rớt còn sao Sườn dư ta nói học tài là thiên hạnh Phải không Có khi mà trúng tủ học một cái là 50 bài học hết 48 bài còn hai bài ông học cho ngay cái đó rớt còn kia nó tối ngày nó làm biến học có hai bài cho ngay hai bài nó đậu có không à, có vậy là nó đậu là phải tại vì nó có tại không còn mình rớt là tại vì mình nói dối không đâu có thể kết luận nói dối được thì tôi mới hỏi tại sao mà cô rớt cô có phạm giới nói dối không cái này là ngoài ý muốn tôi có những việc nào mình cũng phải theo ý muốn được không không chắc chỉ có thánh nhân mới được còn tôi nhất định thành công mà nó thất bại thất bại thì sao thua kéo này gầy kéo khác té rồi ngồi dậy nữa thì một lần không đậu thì chín lần đậu không thì phải đậu thôi tất cả đều do mình tôi nói dối là khi nào tôi nói với ông bà là Tôi chắc chắn là thi đậu Mà về nhà tôi ăn tôi ngủ tôi chơi không Nói dối Còn tôi về tôi gắn dùi mài kinh sử Thức sớm dậy thức khuya dậy sớm để học bài vở Mà tới chừng thi rớt thì cái ngoài ý muốn của tôi Mấy ông ấy bà chắc chắn làm cái gì cũng cũng được ý muốn thì sao là được vậy không ham muốn mà không được khổ rồi mình có sự ham muốn ta thiết rồi có gì đâu phải khổ Giờ hiểu được không? Có phạm tội nói dối không? À, nếu nói dối là cả thế gian này đều nói dối hết Nói dối là phạm tội là do ở cái tâm Chứ không phải do ở hình tướng Một người mà bất kính Phật rồi Bây giờ lại tới sói đầu cũng bất kính Còn một người thành kính Phật rồi Khỏi cần lại cũng là thành kính nữa Bây giờ thí dụ mấy ông bà về đi xe chặt chân đi Té nó sưng dụ bây giờ lợi lễ lợi niệm phật mà không có lại phật có bất kính không tôi vẫn nhớ phật nghĩ phật tưởng phật bây giờ cái chân tôi què làm sao bị tôi lại được anh ra cái gì cũng ở cái tâm tôi nói nãy giờ mà Ê, tôi trớ một cái là quy rất lớn à tôi là nắm cái tâm nói cái gì tôi cũng nắm cái đó tôi trả lời được hết nó sáng tỏ mà nó êm xuôi nữa nhưng mà do cái cái cái sự sáng tạo cái linh động của mỗi người tôi nắm được cái tâm rồi bây giờ quý vị hỏi một ngàn câu tôi đều trả lời được hết bây giờ để quý vị 15 phút quý vị hỏi ai có hỏi gì thì cứ hỏi ai hỏi tôi trả lời ạ à? còn tôi hỏi quý vị trả lời ạ à? chứ đừng có khôn có bác tôi nói một mình không được nãy giờ tôi đọc diễn đó niệm phật mà còn trì kinh trì chú nữa là tập niệm phải không Pháp hội cho anh Tràng pháp tây đồng ý với ờ, với thầy đó không với ông đó không niệm phật rồi trì tụng kinh trì chú nữa là tập niệm đồng ý không nam mô a di đà phật ờ, bạch sư niệm phật trì chú ờ, và và đọc kinh không có phải là tạp niệm không được bản sanh mà nếu mà ba pháp môn đó mà ta đều nhất tâm hết thì cũng vẫn được giảng sanh như thường nam mô a di đà phật <laughs> ôi vỗ trên tròn vớt tay đi câu này có nắm được cái ý rồi đó thì câu này đúng là ông phải tự trả lời lấy nãy giờ tôi trả lời rồi nếu mà cô không trả lời thì tôi nói tôi trả lời rồi à, nhất tâm rồi giờ niệm mười thứ cũng nhất tâm nữa còn bây giờ nếu mà tạp niệm thì càng nhiều thì sao càng tạp dữ nữa ờ, cô phải nói cái chỗ đó một chút là nếu mà mình đang tập niệm thì nên làm một thứ thôi làm ba thứ nó còn tạp dữ nữa thành ra người sơ cơ héo phải là tu một cái thôi nhất nghệ tinh là nhất thanh dinh là một cái là cái thân mình nó dễ nhất điểm hơn thành là câu này người ta hỏi tôi rất nhiều niệm phật rồi cần chú đại bi hôn sư cần phải niệm uh, gì ờ, phổ hiền không sư ta nói phải niệm trì chú như niệm phổ hiền thì nó dẫn sanh còn không có là không dẫn sanh cũng chết nữa tôi nói phổ hiền quan âm cái gì cũng không dẫn sanh hết á mà cái nào cũng dẫn sanh hết á mà nếu người mà tạp niệm thì nên một cái một thôi còn người đã nhất niệm một chục cái cũng được mà nhất niệm là gì á có đó là có nữa rồi để khi cá bây giờ ông đồng ý không à, đại khái là như vậy tức là phải nắm cái tôi giảng cái nhất niệm là tránh còn làm gì làm nó là cũng phụ thôi nghe không? Thì thôi bây giờ không ai hỏi gì nữa thì tôi qua cái chủ trả bài <laughs> tôi không tha quý vị đâu thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi từ mẫu giáo tức là câu hỏi thứ nhất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 Đâu cô kể tám khổ tôi nghe coi. Dạ, đó là sanh, lão, bệnh, tử. Kể từ từ đếm rồi đang qua cái đồ ăn gián tối. À. Một là sanh, một là sanh, hai là lão, ba là bệnh, bốn là tử. Rồi năm là cầu không được như ý muốn cũng khổ. Rồi à, xa à, xa lìa người người thân cũng khổ. Rồi à, à, thứ bảy à, à, à, cái à, cũng ờ, như cầu cầu không được như ý muốn cũng khổ rồi à, thứ tám thứ tám là ngủ quẩn này quá lắm khổ ngủ quẩn là cái gì dạ là năm thứ hữu quẩn là muốn sao <laughs> là là là à, sắc thanh hương vị xúc pháp hả à, không phải cái đó là ngũ vị ngũ uh... tài sắc danh thực thị không phải cái đó là ngủ ờ, ngủ dục trời đất ơi cô nói hay quá mà cô không biết ngủ quẩn là cái gì à, th ờ, là sắc thọ tưởng hành thức à, sắc là cái gì tôi chết dạ dạ à, khi không mà quên mất thôi được rồi quý vị cho tròn bó dạ. tay hay lắm rồi đó tôi dí hồi chắc cổ rung rồi cổ rớt cái micro có hai mà hai phân nữa mới có bảy tám chục phần trăm còn thiếu hai ba chục về khá hai ba chục nữa thì giảng sanh dễ dàng bây giờ ai trả lời được nữa nè mình tại sao mình mình cầu giảng sanh về xứ lưới cực lạc của Phật Di đã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 Tức là tám cái khổ thì bạn con đã trả lời rồi Còn à, con nói về cái ngũ uẩn Thì à, À. tám khổ cô phải đếm từ 1 tới 8 như con ra mới đủ được <laughs> à, 80 khổ tức là à, sanh khổ à, à, Già khổ Bệnh khổ Bà và... đếm đàng hoàng chứ con nhảy với tôi là nghiệp tôi Một là sanh hai là Một là sanh khổ Hai là à, bệnh ừ, già khổ ba là bệnh khổ bốn là à, chết khổ năm là cầu bất đắc khổ sáu là à, thương yêu chia lìa khổ bảy là à, không yêu nhau mà cứ phải gặp nhau là khổ và cái khổ thứ tám nữa là à, ngũ uẩn à, à, năm ấm trong cơ thể tức là à, cái sắc thân này nó à, không hòa hợp đất nước lửa gió nó không có hòa hợp thì nó sanh ra là mình cũng khổ tức là uống lãi lừng thì à, con xin trả lời câu đó thì à, à, đến cái phần ngũ uẩn tức là cái cái cái cái sắc á thì là cô, cô nói cho đơn giản lại đâu ngũ quẩn là gì sắc là tọ cô kể năm cái vâng sắc thọ sắc là một thọ là hai à, tưởng là ba à, hành là ba tưởng là bốn và thức là năm không có hành sao Có hành là thứ ba rồi ạ à. à sắc ạ à, Thọ, tưởng, hành, thức Thức là hành là thứ tư ạ à. Bây giờ cô cho tôi biết sắc với thọ với tưởng khác nhau sao Sắc là những cái pháp mà có hình có tướng thì gọi là sắc ạ Rồi thọ Thọ là à, cái cảm giác vui buồn Rồi à, sắc với thọ khác nhau sao là xác là à, thôi con lấy ví dụ như thế này à, ông lấy ngay cho cô à, ngay xác thân cô đó con nghe qua cái đĩa của sư thì con cứ nói à, cái vấn đề về cái cái này tức là sau là sư giảng thêm cho con để con sẽ hiểu thêm tức là một hôm mà con đang nghe cái đĩa của sư giảng về ngũ uẩn thì diệu thái có gọi về vũng tàu cho con là diệu nhân ơi à, kỳ khóa tu phật thất này là sư không có giảng pháp thế thì khi mà con nghe điện thoại thì con cái lúc đó là con chỉ biết nghe thôi ạ đó là sắc hơi thở. vâng thì sau đó thì khi mà cái thần cái, cái tiếng âm thanh là sắc đó của diệu thái nói đến tai con và cái màng nhĩ của con cái thần kinh màng nhĩ của con nó tiếp nhận được thì nó đưa lên óc thì lúc đó là con cảm thấy là hơi buồn một chút bởi vì mình à, đường xá xa xôi như thế lên chỉ vì nghe pháp của sư mà kỳ này sư bệnh không giảng pháp còn hơi buồn một chút đó là cái cảm giác của thọ à, tưởng tưởng là khi mà cái dây thần kinh ờ, áp nó mượn cái mượn cái rung động của cái dây thần kinh ở màng nhĩ đưa lên thì con có một cái suy nghĩ là à bây giờ mình có nên đi hay không con à, hành rồi sau đó thì con nghĩ rằng trong cái đời học tu của mình có thể mình không gặp được sư để nghe giảng pháp nhưng mà mình sẽ đi quyết định đi là lên để mượn tài liệu rồi xin băng đĩa của chư huynh đệ thì đó là tưởng là hành à rồi thức không con mới nói đến nó thì chưa phải là hành vì hành là hành là con quyết định con đi thì mới gọi là hành được đó thì con trong cái ý thức của con là con quyết định là suy nghĩ đắn đo là con sẽ đi dù sư không giảng con cũng đi con đi để con lên con xin tài liệu đĩa rồi các thứ thế khi mà con đã quyết định con đi rồi thì cái thân con tự là phải cái ác nó chỉ đạo cái chân con đứng dậy sạm đồ rồi đi mua cái này cái kia ví dụ là thế thì là con đứng dậy con đi chuẩn bị đồ để con đi quyết định là sáng mai là con đi sớm đó là hành còn thức là cuối cùng con nghĩ rằng con lên thôi thì à, dù rằng sư bệnh thì à, không giảng được mình cũng không lấy làm buồn mà mình sẽ lên mình mua một cái gì đấy mình cúng dường hoặc là sư xây chùa thì mình có thể là mình à, cúng dường rồi à, mình thưa thỉnh với sư rồi à, thăm hỏi sư xem là sức khỏe của sư như thế nào đó là cái ý của con trong cái quá trình mà con mới nghe thoáng thoáng được cái bài ngũ uẩn của sư thì hắn có những cái diễn biến như thế con không biết là có đúng hay không vì con không được học như các sư huynh đệ ở đây bây giờ gì nào trả lời nữa nè ừ. ông trả lời tôi chỉ à cái gì thụ động quá rồi làm sao mà tiến được mình phải can đảm mình trả bài cho nó mới quân tộc ai lại gia mình thì cô đó là một ngày một tiếng á cô trả lời chị là ai lại gia cô khá lắm bây giờ tôi trả bài ha trả lời ha rồi quý vị lập lại cái bài trả lời của tôi chịu không trả lời nó ngắn gọn mà nó rõ ràng nữa quý vị làm nó lòng thông quá đi lòng thông lớn thỉnh quá Bây giờ tôi tóm cho ngắn gọn rồi quý vị trả theo cái ngắn gọn của tôi Mà nó rõ ràng, sáng tỏ Chịu không? À, chịu là phải trả bài á Chứ không phải tôi nói là thôi quý vị lọc lời nói của tôi không? Thì cõi đời này nó có tám khổ Thì Đức Phật Thích Ca giảng đó Một là sanh Hai là già Ba là bệnh Bốn là chết Năm là à, thương yêu xa lìa sáu là à, bảy là à, muốn mà gặp gỡ nhau thì khổ tám là à, tiến trình của năm quyển sắc là tưởng hành thức quá lắm nó khổ tôi tiếng việt tôi nói việt tôi không có chữ hán tôi không mới đành chữ hán tôi một bụng chữ tàu mà tôi không có thích nói tiếng tiếng hán mình việt mà nói tiếng việt nó dễ hiểu sanh sanh lão bệnh tử gì thì sanh già bệnh chết thì khỏe rồi thấy rồi quán tầng hội gì ái biệt ly gì tùm lum thì thương yêu xa lìa mà thù ghét gặp gỡ cho nó gọn ai cũng hiểu rồi mấy giờ trầu cũng hiểu được nó là tiếng bình dân mà không? ta dùng tiếng bình dân cho nó khỏe thì bây giờ tiến trình của năm vững một là sắc hai là thọ ba là tưởng bốn là à, ờ, năm là thức sắc là sắc thân của mình gồm có sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và cái ốc phải không ở trong người quý vị tôi đâu có nói trên trời dưới đất gì đâu tôi nói nó gọn vậy à thấy không thì sắc thân này nó gồm có sáu phần sáu phần này gom lại thì kêu là sắc quẩn nằm ở trong sắc thân này thì nó phải tiếp xúc với bên ngoài không? À, ờ, sắc thì tiếp xúc bên ngoài con mắt thì thì thấy tai thì à, có khi nào tai thấy không <laughs> tai nó nghe âm thanh mũi thì mũi mười chứ mũi có khi nào nói không à, rồi cái lưỡi thì nói cái thân thì xúc chạm còn cái đầu óc này để chủ tư tưởng đó thì sắc tức là sắc thân gồm có sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ốc còn thọ là khi mà con mắt nó tiếp xúc với sự vật thì nó sanh ra ba cái cảm giác quý vị có để ý không một là dễ chịu thì thường kêu trong kinh kêu là lạc thọ hai là khó chịu thì kêu là gì khổ thọ ba là bất lạc bất khổ tức là không khó mà cũng không dễ chịu Ví dụ có trạng thái đó không? Có không? Có hàng ngày mà không để ý Một cái đám tang đi ngang Quý vị dòm ra biết là đám ma Quý vị có buồn không? Buồn không? À, quý vị có vui không? À, có biết ai đâu mà vui buồn À, <laughs> bây giờ có một Phật tử chạy vô Trời ơi cái đám ma của người bạn chí cốt mình hôm qua ở đây nghe pháp bữa nay chết rồi thì giờ vui hay buồn à, buồn giờ nãy là bất lạc bất khổ thọ dững dưng phải không bây giờ bất lạc bất khổ thọ biến thành khổ thọ bây giờ có một người chạy vô nói không phải cái thằng này hôm qua vô mà niệm phật nó quậy ở trong này mình với sư cô đuổi nó ra mà nó còn ham đánh mình nó còn ham đốt chùa nữa bữa nay nó chết rồi thì mình sao buồn hay vui <laughs> vui vui đây là lạc lạc thọ cái cuộc sống mình có hoài một là vui hai là buồn qua là không vui không buồn giờ hiểu được chưa đây là tôi kể một thí dụ trong hàng tỷ tỷ thí dụ trong cuộc sống mình tôi nói thực tế không có nói xa bây giờ cái thứ ba thì cái thứ nhất là sắc thân là sắc vững cái thứ hai là cảm giác vui buồn không vui không bàn là thọ quẩn cũng sát thân này đây tôi chưa nói sâu ạ à, nói sơ bị từ giờ nó không có thọ quẩn nó nằm ở đâu nữa thì nó khó còn cái thứ ba là tưởng quẩn tức là cái sự phân biệt à, nghe người bạn mà nói thì cái này nó là ai à, nó là người bạn trí cốt nó là người trong này mình bực nhất thì cái sự mà phát ra đó là đều là tưởng tưởng là sự phân biệt tốt xấu phải quấy dinh nhục lời hài thiện khi khen chê do cái này đó thành ra mới có sự phân biệt rõ ràng nghe người ta nói rồi phải biết còn biết là do cái gì là do tư tưởng mà tư tưởng muốn là phải nhớ lại phải không nhớ lại ở đâu nhớ lại hôm qua hôm qua cái thằng này nó vô nó quậy thì nó nằm trong a la gia mình và hôm qua cái cô này ở trong Phật thất gặp mình trả bài rất rất hay tất cả đều thương yêu cô cô sống rất là hòa chúng bữa nay cô chết thì nằm ở đâu à, cũng trong linh hồn thì bây giờ cái hành quẩn là cái nghiệp đó hành quẩn là nghiệp nha nó mới moi ở trong ai lại gia nó cung cấp cho tư tưởng tư tưởng mới trả lời thì cái moi ở trong cái nghiệp đó tức là hành quẩn mà cái kho chứa kinh nghiệm kiến thức ký ức cái đó là gì cái đó là thức vững tức là linh hồn của chúng ta thức vững là linh hồn còn hành vững là nghiệp vậy khi chết rồi còn lại cái gì sắc thân còn không không cảm giác còn không à, tư tưởng còn không à, cái óc mất rồi còn cái ý chí cái nghiệp còn không còn không còn đó là luân hồi sanh tử là do nó thì chỉ còn cái hành quẩn là nghiệp với cái linh hồn còn hay mất cái linh hồn mất là không còn cái gì hết <laughs> tất cả những kinh nghiệm kiến thức ký ức tội phước học hỏi nằm ở trong linh hồn kiếp soi nó mạo cái nghiệp nó moi ra để nó tạo cái xác thân mới giờ thành cái đủ linh hồn của mình không chắc chưa lắm bữa nào tôi gặp tôi giảng lại biết cái luân hồi sanh tử của mình nắm được cái linh hồn nắm được cái ý chí là con đường giải thoát nằm ở trong tay mình thì cái đó phải tu dữ lắm á tôi giảng cho tôi cũng chưa nắm ra <laughs> cái thực hành nó khó lắm vì cái tập khí mình cái ghiền của mình nó cứ che hoài thì thôi vậy là tạm hiểu ha do ai trả về lợi được nè thì tôi kêu ạ à, tôi mệt quá rồi tôi lặp lại muốn muốn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 Năm là thương yêu xa lìa khổ Sáu là thù ghét gặp gỡ khổ Bảy là ham muốn không được khổ Tám là do thân ngũ quẩn quá lắm khổ Ngũ quẩn gồm có sắc, quẩn thọ, quẩn hành, quẩn tưởng, quẩn và thức quẩn <laughs> Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn Sắc quẩn thì chưa có cái biết Thọ quẩn chưa có cái biết mà chưa có phân biệt tưởng quẩn là có cái biết mà có sự phân biệt hành quẩn là có cái biết có phân biệt hành động quyết định tạo nghiệp còn thức quẩn lại kho chứa những kinh nghiệm kiến thức ký ức tội và phước tôi tới đây tạm nhé giảng hoài không hết đâu à, quý vị về suy nghĩ lấy vậy trước khi dứt lời một lần nữa tôi tính toán mà hết giờ rồi cầu chúc cho pháp hội chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh điều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo Nam mô A Di Đà